Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bắc Nam trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngầm chia rẽ Bình Dương và Đồng Nai bị Hà Nội nghi ngờ phải không? Từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng 8, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử một vụ đại án trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm. Cùng với 26 bị can khác, đại án này liên quan đến hai khu đất 145 hecta và 43 hecta. Điều làm người ta thắc mắc trong vụ án này là nếu Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương không đủ thẩm quyền xét xử thì phải chuyển lên tòa án cấp cao hơn. Tòa án cấp cao hơn, tòa án cấp tỉnh chính là Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội lại xét xử vụ án xảy ra tại Bình Dương mà Tòa án thành phố Hà Nội lại ngang với cấp của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mà thôi. Đây là hình ảnh ông cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị kéo ra Hà Nội xét xử. Về trường hợp này, Thời báo Trâm chấm đã có bài bình luận, đây không phải là trường hợp bình thường. Nó cho ta thấy, việc chia bè kết phái bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra hết sức phức tạp. Ban đầu là lệnh bắt tạm giam hai ông cựu quan chức tỉnh Bình Dương và Bộ Công an chứ không phải là Bộ Công an tại không phải là công an tại Hà Nội. Vào ngày 21 tháng 12, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội cũng lại mở một phiên tòa nữa liên quan đến lãnh đạo một tỉnh miền Nam đó là cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có liên quan đến vụ đưa nhận hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ IEC. Vụ án này có tất cả 35 bị cáo, trong số này có cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là quan chức lớn ở tầm ủy viên Trung ương Đảng như Trần Văn Nam ở Bình Dương và Trần Đình Thành ở Đồng Nai nhưng ông Tất Thành Cang đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt và tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Vậy thì lý do gì không để các quan chức của tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cho tòa án tỉnh xét xử mà lại kéo ra tận Hà Nội? Đây là hình ảnh cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị đưa ra Hà Nội xét xử. Có người thì cho rằng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là công cụ của phe miền Bắc. Tòa án này sẽ định tội theo lệnh của phe mình nên khi bắt quan chức cánh miền Nam, phe miền Bắc thường kéo họ ra Bắc để xét xử, để dễ bề điều khiển được bản án. Đây là đánh giá dựa trên những gì đã diễn ra, không phải là không có lý. Với việc bắt người rồi kéo ra Hà Nội xét xử có thể thấy rằng có vẻ như hệ thống tư pháp của Đồng Nai và Bình Dương không làm cho cánh miền Bắc an tâm. Và nếu điều này là thật thì rõ ràng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ rất nghiêm trọng. Sở dĩ phe ông Nguyễn Phú Trọng là thế lực mạnh nhất bởi ông nắm bộ máy công an. Tuy nhiên với hệ thống tòa án thì xem ra chưa chắc gì ông Trọng đã nắm hết cho được. Đại hội lần thứ 13 đầu năm 2021 là thảm bại của cánh miền Nam. Cả miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Thanh Mẫn. Trong khi đó, chỉ riêng một tỉnh Nghệ An thôi đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Đó là Phương Đình Huệ, Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng. Hơn nữa, việc bắt các quan chức ở miền Nam kéo ra miền Bắc để xét xử cho thấy mâu thuẫn giữa Bắc Nam trong Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện hữu chứ không phải nghi ngờ. Đây là hình ảnh cánh miền Nam yếu thế sau khi ông Nguyễn Tân Dũng về nhà làm người tử tế. Hiện nay, ba nhân vật miền Nam trong Bộ Chính trị gần như không đại diện cho sức mạnh miền Nam. Ông Võ Văn Thưởng thì đang phò trợ ông Nguyễn Phú Trọng Ông Nguyễn Văn Nên cũng làm như vậy. Còn ông Trần Thanh Mẫn thì là Phó Chủ tịch Quốc hội, một vị trí hữu danh vô thực, không có thực quyền gì cả. Cuộc chiến Nam Bắc có lẽ bùng lên mạnh nhất thời ông Nguyễn Tân Dũng. Ông Dũng và ông Trọng là hai cặp đấu chính trị được xem như là điển hình nhất. Ông Nguyễn Tân Dũng thất thế thì cánh miền Nam cũng suy yếu. Cho đến nay, phe miền Nam bị bắt khá nhiều và bị hạ bệ cũng nhiều. Xem ra Đảng Cộng sản Việt Nam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 phía Nam thì dùng ảnh lính Mỹ. Đâu là ý đảng và đâu là lòng dân đây? Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao việc Đại học Kinh doanh và Công nghệ ở Hà Nội, cơ sở Từ Sơn, Bắc Ninh đã cho sử dụng áp phích in cờ Trung Quốc để cổ động cho ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Áp phích này đã bị sinh viên của trường chụp hình đưa lên mạng và ngay lập tức làm dậy sóng. Có chiều ngược lại là trang trung tâm Đông Lào IPC phát hiện ra trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc Lâm Đồng đã dùng hình ảnh lính Mỹ minh họa cho ban chào mừng ngày 22 tháng 12 trên fanpage của trường này. Đây là hình ảnh pano của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dùng cờ Trung Quốc. Cả hai trường hợp này đều bị phát hiện, ban giám hiệu nhà trường phủ nhận vai trò liên quan và đổ lỗi cho người thực hiện. Sai lầm của phía Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội do Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh thực hiện. Hai cá nhân để xảy ra sai sót này là Phó chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh Trịnh Mạnh Hùng và nhân viên phòng quản trị Ngô Văn Công phía trường đại học Tôn Đức Thắng là do sinh viên tự ý làm. Một số người thắc mắc rằng tại sao trong trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội lại có một khoa chẳng liên quan gì đến kinh doanh như khoa giáo dục quốc phòng và an ninh. Khoa này là khoa mang đậm tính chất chính trị và là nơi truyền đạt là những giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc dùng cờ Trung Quốc để làm nền cho pano cổ động đã thể hiện rõ ý của Đảng là như thế nào. Hình ảnh lính Mỹ trên ban chào mừng ngày 22 tháng 12 được đăng trên fanpage của trường đại học Tôn Đức Thắng là do sinh viên tự làm. Như vậy là việc dùng lá cờ Trung Quốc cho thấy phần nào ý Đảng và việc dùng hình ảnh lính Mỹ cho thấy phần nào suy nghĩ của giới sinh viên Việt Nam hiện nay theo Trung Quốc hay thân Mỹ là sự cạnh tranh không có hồi kết quả. Bởi những người yêu đảng, yêu bác thường lẫn những người thân Trung Quốc chấp nhận những giá trị mà phương Bắc áp đặt cho họ. Nhóm dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra để vào các trang fanpage phê phán chế độ, chọc phá đều là thành phần yêu đảng, yêu bác điển hình. Thành phần này có tư tưởng bị nhiễm độc bởi bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng. Nó cứ hàng ngày hàng giờ tuôn ra biết bao nhiêu những thông tin sai lệch. Đây là hình ảnh ban của Đại học Tôn Đức Thắng đã dùng hình ảnh lính Mỹ. Và ngày nay là thời đại 4.0 và thời kỳ thế giới phẳng. Mọi thông tin đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng, nhanh chóng. Vì vậy, không ít học sinh, sinh viên đã vượt rào, tìm đọc những thông tin mà chính quyền Việt Nam ngăn chặn. Chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xưng với Trung Quốc là anh em và luôn dạy cho học sinh rằng Mỹ là đế quốc cướp nước ta. Tuy nhiên, thực tế, Mỹ không hề chiếm của Việt Nam một tấc đất nào, nhưng Việt Nam thì lại mất quá nhiều đất và biển về tay người anh em phương Bắc của họ. Vụ dùng lá cờ Trung Quốc để in pano cổ động và dùng hình ảnh lính Mỹ làm ban kỷ niệm cho ngày 22 tháng 12 đều được đa số đánh giá là không phải vô tình. Bởi đây là vấn đề lớn và những người thực hiện các pano và ban kia không thể không có ý thức về những hình ảnh vô cùng nhạy cảm này. Hình ảnh lính Mỹ được sử dụng trong các sự kiện của chính quyền đảng Cộng sản Việt Nam thì chưa từng thấy trước đây, nhưng hình ảnh cờ Trung Quốc được sử dụng thì rất nhiều lần, suốt từ những năm 2011 cho đến nay, cho nên khó có ai nghĩ rằng sự cố ở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là do sơ ý. Đây là hình ảnh trang trung tâm Đông Lào IPC soi ra hình ảnh lính Mỹ trong ban của trường đại học Tôn Đức Thắng. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất rõ ràng. Họ dùng thể chế kinh tế lai tạp mà chính quyền này gọi là kinh tế thị trường, định hướng xã chủ nghĩa để làm ăn với Mỹ để kiếm đô la. Đô la Mỹ mang đang là cứu cánh rất lớn cho nền kinh tế tại Việt Nam với giá trị thương mại hai chiều cực lớn và Việt Nam luôn có chiều hướng bán nhiều hàng sang Mỹ để thu ngoại tệ mạnh. Còn đường lối chính trị thì kiên định lại theo mô hình của Trung Quốc. Việt Nam tồn tại được hàng ngàn năm khi kế bên Trung Quốc Đại Hán